mọi người đã cùng xem video của Minh Thư nha cả nhà và cô chú anh chị nha hôm nay nhà Minh Thư sang bánh ướt đúng không Thưa xin chào mọi người nè ừ, con xin chào cô chú con xin chào cô chú rồi nhìn với màn hình nói con con xin chào cô chú và các bạn ừ, anh chị gần xa nha anh chị gần xa nha ừ cảm ơn rất nhiều mời xin bên Thư xin mời đây giới thiệu món ăn của nhà chúng ta hôm nay hôm nay chúng ta sẽ ăn món bánh ướt món bánh ướt và ăn cùng chả ăn cùng chả chả luộc nha ừ. rồi xin mời nha rồi rồi nhưng bây giờ thư gấp ăn thôi ừ. rồi bà nội sẽ đem chén ra cho thư gấp gấp nha ok rồi tôi đang gấp nha cả nhà rồi tôi trang nước mắm vô rồi thì gấp thêm một miếng chả nha bà nội cũng làm giống tương tự giống như vậy rồi rồi bà nội cũng làm với tự ừ. đúng rồi rất là ngon nha mọi người ừ. ừ. bà nội sẽ rót nước rồi bà nội uống vừa thôi rồi xin mời ăn mời cô chú rồi từ rất là dễ người cả nhà thi thi xong là ăn đi ừ, ừ thứ ăn ừ. ừ. thi xong là ăn rất là hoành tráng nha rất là vui ừ. mới thư xong rồi ăn uống thoải mái vui vẻ nha cả nhà cái nhà ăn nha ăn dưới đây là dưa ha dưa được sắc được thái nhỏ được bào sợi rồi rất là ừ. ngon ừ, nó phù hợp để ăn với với bánh ướt đúng không ừ. bánh ướt, bánh ướt đúng rồi bánh ướt rất là ngon được uh, trộn với lại hành phi rất là ngon người bán làm rất là tỉ mỉ rất là ngon cả nhà cuối tuần ờ, chả chả lụa nghe cả nhà rất là ngon ăn chả lụa rất là ngon đúng rồi đó kèm thêm một chiếc chén nước mắm sống sánh rất là tuyệt nha wow chén nước tương rồi người dân à, trung bộ gọi là xì dầu đó phi hành mỡ lên dạ ớt rất là ngon ừ, nhìn rất là bắt mắt ừ rồi ăn khí thế cho nó vui nha <laughs> ngon lắm mọi người ừ. đúng rồi thôi bây giờ tôi gắp vô ừ, rất là ngon ơi là ngon không thể tưởng nổi nha cả nhà nhìn thấy quá đã luôn ừ. tuyệt vời ừ. Ngọt, ngọt, miếng dưa này ừ nội cho cái chai xuống dưới luôn cho nó thấp luôn hai chai xuống dưới cho mọi người thấy rõ hơn nó khuất mặt mình ha ừ. À, rất là bỏ thêm miếng dưa vô ừ đúng rồi tôi sẽ chan nước mắm lên ừ. rất là ngon nha à, mình à, nói hoài quên chúng ta là đang xì dầu ha đây là nước tương nước cà phê mở hành lên rất là ngon thơm ngon vừa ăn cũng được vừa phải dưa thối con đúng rồi ăn nhiều nó sẽ mặn ừ. À, à, ừ. À, rồi thử ra khí thế luôn cả nhà nha ừ. thì ra thêm một miếng ăn khi lên thơm lắm rồi xin mời nha. Ừ. mời cái nhà ừ, ăn cô chú nha các bạn dùng nha với thư nha xin ừ. mời rồi xin mời. ăn đi ngon buổi chiều đi học về nên cuối cùng là cuối tuần là ăn món này nó lạ miệng rất là ngon bà nội thích <laughs> rất là thích món này lâu rồi không được ăn <laughs> không có ít mua nên đâm ra là thấy bây giờ ăn buổi chiều đó rất là ngon cả nhà nhìn thấy ghiền lắm ha. cảm ơn đại gia đình cho cả nhà đã yêu thương nha đã quan tâm theo dõi và nhớ Nhớ, like cho con một lượt nha ở dưới video có chữ đăng ký màu đỏ nha đỏ. À, và đăng ký thành công để nhận được video clip mới nhất hàng ngày miễn ừ. phí cảm ơn cả nhà nha ừ, mời cả nhà ăn minh thư nha cho nó vui nha dạ, mời cả nhà giờ dạ, minh thư đã ăn miếng chả trước ha à. ừ, rất là ngon ừ. Ừ. Oh, ngon ơi là ngon ừ. nhìn khí thế làm ừ. sao luôn à. wow, ừ. rất là ngon rất là ngon ừ. Đó, bà nội cũng ăn, ăn rất là ngon rồi cả nhà rất là khí thế ừ. Ừ. <laughs> rất là đã luôn hấp dẫn quá trời luôn cả nhà mời cả nhà ăn cảm ơn nha dạ minh thư vô cảm ơn cả nhà và bạn gia đình đã yêu thương nha rồi mời đứa con ăn đi ừ. để giúp đỡ cho con nha con đã cố gắng vượt qua thi điểm tốt mà cả nhà môn toán và môn tiếng việt đều là 10 điểm cộng nha điểm điểm 10 tốt nha cô giáo là nói vậy đó là mừng ừ. Sư đã hoàn thành kỳ kỳ 1 của lớp 1 nha Năm 2021 và 22 đã thành công kỳ 1 ừ. Còn đến kỳ 2 nữa nha ừ. Tuy con không có tình thương của mẹ nha cô chú Nhưng mà con rất là kiên cường, giỏi Cố gắng vượt lên chính mình nha Sống với bà nội với ba lúc hơn 2 tháng mấy tuổi đến giờ ừ. Bây giờ rất là giỏi và cố gắng vượt lên chính mình nha. Mà mà cầu xin và cả nhà cho con một lượt nha đăng ký chữ màu đỏ bên dưới video nha và đăng ký thành công để hàng ngày hàng ngày sẽ nhận được những video mới của con ra để giúp cho con thêm động lực để làm video mới nha và cuối chương trình con xin chào cả nhà thân ái và hẹn gặp lại nha bye bye xin chào mọi người nha bye bye